Trở về tuổi thơ đi sở thú nhưng với style sang chảnh tại Vinpearl Safari Phú Quốc 650 cảnh có đáng đồng tiền bắt gạo Cùng vũ rút chip đi khám phá nha Để vào cửa thì Em ơi đưa vé nào Chắc chắn rồi bạn phải có vé chứ ở đây buổi sáng 10 giờ sẽ có show biểu diễn chim và buổi chiều là 14 giờ nên các bạn nhớ đến sớm để có chỗ ngồi xem chứ đừng như hai ông này. Ôi anh ơi, xuống anh ơi, người ta nhìn lầm mà đem đi huấn luyện là khỏi về đấy. Xem show này đúng là bổ mắt dễ sợ cứ như cuộc thi hoa hậu chim ấy, ngồi coi mà mỗi lần con chim bay ngang là hồi hộp, sợ nó phun châu nhà ngọc lên đầu không đó. Ngoài là công viên chăm sóc và bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất Việt Nam thì Vinpearl Safari Phú Quốc còn là vườn thú bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam xây theo chuẩn quốc tế nữa. Tổng quan thì có hai khu, khu du và khu safari. Khu du bao gồm những bé hiền hòa nên không cần phải hàng rào to lớn gì hết. Bạn nào chân cẳng mạnh giỏi thì đi bộ ngắm thú, còn ai mà nửa đường đã đứt gánh, chưa đi chợ mà đã hết tiền hay là nhà có người già trẻ em thì có thể thuê xe điện nha. Ngồi xe thì có người thuyết trình nhưng sẽ không được ngắm rõ, chỉ lướt qua thôi. Đầu tiên là nhẹ nhàng tình tang cho mấy em dê và cừu ăn. Coi bà này bà ăn cái bụng bự như có bầu. Tiếp theo là diện kiến tổ tiên họ hàng mấy kiếp của loài người đó là đời ươi. Bữa có một em suýt chết đuối do khách quăng đồ ăn vào nhưng mà được anh nhân viên cứu kịp thời nên giờ em ý khỏe mạnh rồi. Còn này là mấy em voi châu Á. Thấy nó thân thiện ghê à, mình vô đây có thể mua mấy khúc mía hoặc chuối để cho nó ăn. Còn đây là mấy em linh dương sừng kiếm. Ở đây có đến hàng trăm loài động vật mấy bạn tự đi mà trải nghiệm nhá. Chứ mình mà review là tới mùa quýt tháng năm chưa hết đấy Xung quanh Safari có nhiều máy bán nước tự động nên không sợ khát nha Giá không có đắt đâu Điểm dừng chân tiếp theo của bọn mình là khu bò sát Mà nói đúng hơn là cái hang động Coi chúng nó kìa Giữa thanh thiên bạch nhật mà chúng nó chim chuột tay ba với nhau Khuyến cáo các bạn đang ế thì coi đừng khóc trong lòng Mọi người thấy gì không? Đây là Bạch Xà đang nằm đợi hứa tiên đến giải cứu đó Tôi giỡn đó, đừng có tin nha còn đây là thành viên lớn tuổi nhất Vinpearl Safari, cụ rùa Mark Kinley, đã 70 tuổi rồi nhưng vẫn là thanh niên nha vì tuổi thọ của loài rùa Alzabra này lên tới 255 tuổi lận. Thăm mấy em bỏ dưới đất xong thì mình đi thăm mấy em bay ở trên trời tại khu vườn chim. Lúc bọn mình đến thì đang có biểu diễn Zulu Dance, nhìn khá là thú vị. Mấy anh chị cũng rất dễ thương nên các bạn cứ đến xin chụp hình nhé. Khu chim có hai khu trong nhà và ngoài trời. Khu trong nhà mở cửa một phát là chim hót líu lo luôn. Khu ngoài trời là cái lồng siêu to khổng lồ như một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ với cây cổ thụ, các nước và cây cầu gỗ nữa. Có cái kính soi chim này, à kính viễn vọng nhưng mà phải bỏ xu vào mới xem được nha đói thì ăn gì ta? Mời bạn qua nhà hàng Hiêu Cao Cổ gần bên Có thể vừa ăn vừa cho mấy em Hiêu ăn luôn Một phần thức ăn của Hiêu là 30 cành Món ăn thì hơn 100 cành một phần Khá là nhiều và hấp dẫn Mỗi tội là đứng order đồ ăn hơi lâu Nhưng mà được cái đồ ăn ra cũng nhanh Nãy là người thăm thú Bây giờ bọn mình xếp hàng lên xe buýt để mấy bà thú ngắm lại này Đi qua mấy cánh cổng cao cảm giác như lạc vào kỷ nguyên du ra vậy đó Theo như anh nhân viên thuyết trình nói là làm cổng như vậy để tránh mấy bạn thú ăn thịt không qua được và làm hại mấy em thú ăn cỏ Ở đây có nhiều loài như nai, hiêu, hổ, ngựa vằn, sư tử này Coi kìa, vừa nhắc đến là nó nằm ngửa ra rồi thí dụ bây giờ mà xe hết xăng gì đó là tới câu chuyện luôn á à giỡn á chứ xe có tính cường lực rồi xe điện mà sao hết xăng cả tê giác mà đi nghênh ngang ngoài đường này cặp mắt nó chỉ nhìn được 10 mét thôi xui mà bị nó rượt thì cứ chạy hơn 10 mét là yên tâm nha bà tê giác này thích đi spa tắm bùn hay gì á lúc bọn mình đi còn bị mấy em gấu đen chặn đường xin ăn nữa còn nhiều em lắm mà mình không nhớ hết được phía nam thì không thể bỏ qua tour đảo của Ruti Chip thì phía bắc không để không ghé Vinpearl Safari mọi người thấy thế nào rất đáng đồng tiền phải không còn có cả Night Safari ngắm thú đêm nữa nha Thú vị lắm Nên trải nghiệm nha mọi người